Hello, xin chào anh em Anh em có thể nhìn thấy hiện tại trên tay mình có một chiếc Xiaomi 12F Ultra đúng không? Nếu anh em nào mà yêu Xiaomi chắc có lẽ là sẽ không lạ gì chiếc máy này Bởi vì đây là một flagship đỉnh nhất của Xiaomi tại thời điểm hiện tại Ok thì nó có thể không bằng chiếc Xiaomi Fold Nhưng nó vẫn là một sản phẩm được anh em săn lùng rất là nhiều luôn Những anh em mà yêu Xiaomi ấy bởi vì là nó là một chiếc camera phone chính hiệu với ống kính của lenka nhá ống kính rất là xịn này đó chúng ta có thể nhìn thấy cái ống kính như một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp luôn lưng thì bằng da viền này thì là mạ vàng 23k thì phải đó rất là đẹp nhá thì hiện tại chiếc máy này thực ra rất là khó tiếp cận đến người dùng bởi vì mức giá của nó quá cao đối với một chiếc máy đến từ Trung Quốc đó chỉ những anh em nào thực sự yêu thích Xiaomi thực sự yêu thích công nghệ thì anh em mới sở hữu chiếc máy này thôi đó mức giá hiện tại mình đang bán là tầm hơn 20 triệu cho một chiếc Vâng thì ngày hôm nay thì mình làm clip này không phải để review chiếc máy này Bởi vì chiếc máy này hiện tại đã rất nhiều anh em làm review ở trên Youtube rồi Đó đúng không? Mình thì không phải là một reviewer chuyên nghiệp Thế nên là mình sẽ không làm review chiếc máy này nhiều Mà mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em cách chạy ROM EU tiếng Việt có tiếng Việt có Google Play cho chiếc máy này bởi vì hiện tại chiếc máy này chỉ mới phân phối ra tại thị trường Trung Quốc mà thôi thế nên là nó không có tiếng Việt và không có lây khi chúng ta mua về đến tay đến Việt Nam mà chúng ta nói chung là rất là khó để dùng nối với anh em nào không hiểu biết về công nghệ không hiểu biết nhiều về Xiaomi đó đây này mà có hiểu biết thì anh em vẫn muốn chạy đo tiếng Việt đúng không đó là chỉ có những ứng dụng của Trung Quốc rất là nhiều ở đây và nó chỉ có tiếng Anh và cả tiếng Trung thôi đấy là một cái hạn chế của Xiaomi nội địa Trung Quốc mặc dù máy rất là ngon nhưng mà lại không có tiếng Việt không có những dịch vụ Google vậy bây giờ chúng ta cài tiếng Việt như thế nào ấy thì ở clip này mình sẽ làm và hướng dẫn anh em một cách cụ thể nhất nếu anh em muốn cài tiếng Việt ngay thì anh em có thể xem clip ở trên ờ, cài tiếng Việt tạm thời anh em có thể xem clip ở trên kênh tiktok bên mình còn nếu anh em muốn cài rom tiếng Việt hoàn toàn cụ thể rom EU rất là ngon cho chiếc máy này ấy thì anh em hãy xem clip này nhé đó thì uh, cái để làm vì sao mình lại có cái clip làm ngay và có clip mà mà mà mà, mà làm raw full bởi vì là làm ngay là chúng ta chỉ cài tiếng Việt trên nền nó gốc mà thôi chứ nó vẫn có những cái hạn chế ví dụ như là tin nhắn Zalo hay là tin nhắn Facebook nó sẽ vẫn bị chậm thông báo đó cái đấy là cái hạn chế mà nhiều người dùng rất là khó chịu tại thời điểm ở Việt Nam bây giờ cho những chiếc máy này đấy còn ROM này thì mình sẽ hướng dẫn các em cái cài full bởi vì là nó lâu bởi vì là nó sẽ mất phải 7 ngày chúng ta unlock 7 ngày sinh quyền sau đó chúng ta sẽ unlock và mới cài được thì 7 ngày unlock như thế nào ấy chúng ta cần một sim 4G và chúng ta cần chờ như thế nào ấy thì các bạn xem lại clip mà mình hướng dẫn chạy những chiếc Xiaomi khác ví dụ như là K50 hay là K50 Gaming gần đây ấy thì cái này làm cũng tương tự như thế nhá thế nên là mình sẽ bỏ qua bước unlock và mình sẽ tiến hành bước chạy ROM luôn cho clip này nó ngắn thôi để anh em xem cho nó nhanh nhá đó thì để mà làm ROM cho chiếc máy này được ấy, thì chúng ta cần một chiếc máy tính có kết nối mạng internet tốc độ nhanh nhanh một chút bởi vì file ROM của chiếc máy này lên đến 5 ờ, g hơn 5 g sao ấy và một chiếc cáp USB xịn xịn một chút nhé máy tính thì chúng ta nên chọn một chiếc máy tính có cấu hình cao một chút ít bị sập nguồn thôi chạy phải ngon laptop thì càng tốt đó và Win 7 thì lên chứ Mac thì chúng ta không làm được đâu thế nên là chúng ta cần chuẩn bị như vậy còn bây giờ làm như thế nào thì chúng ta cùng thao tác ở trên máy tính nhé ok chiếc máy này đã lắp xong rồi nhá thế nên chúng ta sẽ thao tác trên máy tính luôn đầu tiên thì tất nhiên là có mạng internet chúng ta sẽ vào cái trang web là mifirm net để chúng ta download nhé mifirm net để chúng ta download này đó trang này thì là một trang của một bạn Việt Nam bạn ấy ờ, phát triển cụ thể là bạn Tùng Tata phát triển mình rất thích cái trang này và mình uh, giới thiệu anh em luôn để cho nó tiện bởi vì trang nào rất dễ đầu tiên chúng ta sẽ tìm tên chiếc máy này là 12S Ultra đúng không chúng ta chỉ ấn 12S thôi sẽ có 12S này 12S Pro và 12S Ultra chúng ta sẽ vào đây đó chiếc máy này thì hiện tại chưa phân phối ra thị trường quốc tế thế nên là chưa có quốc tế đâu nhưng rất may là nó đã có ROM EU để cho chúng ta chạy rồi mặc dù là uh, mới có vài bản thôi nhưng mà cũng là cái niềm vui để cho chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt full để trên chiếc máy này đúng không và những dịch vụ của Google thì bây giờ thì mình khuyên anh em này ở đây thì sẽ có hai loại khác nhau ở đây thì mình sẽ có file rom đời mới nhất là recovery và file rom là chạy trên nền fastboot thì mình khuyên anh em mặc dù fastboot tải rất là nhiều nhá nhưng mình khuyên anh em là anh em nên chạy trên recovery thì có vẻ là an toàn hơn là so chúng ta chạy trên fastboot mặc dù là chạy trên fastboot thì sẽ đơn giản hơn rất là nhiều nó chỉ tương tự giống cái clip mà mình chạy con rom của cái chiếc K50 đấy nó rất đơn giản thôi nhưng mà mình vẫn khuyên anh em là anh em nên chạy trên recovery bởi vì nhiều khi nó bị uh, máy tính nó không quá nhiều phụ thuộc vào máy tính thế nên nó ít khi lỗi hơn nhé thì bây giờ mình sẽ download này về ok là file ROM nó 4,8 g mình vừa nói là tầm khoảng 5 g đấy 4,8 g thì mình ờ, ở nút download thôi thì uh, anh em download xong thì em làm nhé thì ở đây thì mình đã download rồi đấy thế nên là mình không còn cần cần cần phải phải phải phải ấy nữa phải mình làm cho anh em nhanh thôi ở mình đã download và mình đã lưu trữ ở đây đây thì file rom sau khi download xong ấy thì nó sẽ dạng ở 4,6 4,8 gb đấy thì, thì khi mình mở file rom ra đây là file rom chạy qua recovery thì khi mình mở ra thì nó sẽ có những cái định dạng như này thì file rom dạng này thì chúng ta sẽ không giải nén nhé file rom dạng chúng ta sẽ không giải nén mà chúng ta để nguyên chúng ta chạy ok chúng ta tí chúng ta sẽ có cả máy chạy nhưng mà chúng ta cần chạy như thế nào ấy, thì bây giờ là chúng ta cần cài một cái recovery tvkrp một cái recovery ngoài để chúng ta có thể flash rom được thì cái file recovery đấy mình đã để ở trên cái phần mô tả của video ấy chúng ta sẽ đao về và giải nén sẽ được hai cái này đó là một file recovery khoảng 200 mê nhá và một cái gọi là minimal ADB trên Fastboot chúng ta sẽ giải nén cái này ra và chúng ta cài đặt trên máy tính ok khi chúng ta cài xong thì nó có dạng giống dạng CMD ấy. chúng ta sẽ vào phần à, tìm kiếm ở trên video này ở đây mình dùng Win 10 nhá chúng ta sẽ ghi là ADB này đây nó sẽ là minimal ADB Fastboot nha chúng ta sẽ bật cái này lên đó nó giống như cái CMD thôi nó thực ra là một file CMD thì bây giờ là chúng ta cần gõ những tập lệnh để chúng ta vào được nhưng mà trước tiên khi gõ lệnh ấy thì chúng ta cần phải là uh, trước khi có lệnh thì chúng ta cần phải vào phát bút của chiếc máy này nhé chúng ta cần phải vào phát bút nha đó thì vào phát bút chiếc máy này như thế nào thì nó cũng tương tự như chiếc máy CMB khác thôi ở trên màn hình chính hay ở màn hình tắt chúng ta đều làm tương tự nha chúng ta ấn nhỏ tiếng này vào nguồn chúng ta giữ cùng một lúc cứ giữ đến khi nào nó vào phát bút thì thôi chúng ta đừng lỏng tay ra nhé chúng ta phải giữ chặt đó nó tắt nguồn kệ nó đó. đây là chúng ta phải giữ nha đó, phải giữ đến khi nào nó vào đây nó vào phát bút màu chữ màu đỏ như này là ok chúng ta cắm cáp vào này tất nhiên là khi chúng ta đã unlock ấy là chúng ta đã cài recovery rồi đúng không chúng ta đã cài à, chúng ta đã cài deliver rồi đúng không chúng ta đã cài deliver này thì mình không nói nữa thì nó phải nhận deliver thì bây giờ để mà biết chắc chắn là nó có nhận deliver hay không ấy chúng ta cắm vào máy tính rồi đúng không chúng ta ở trên cái màn hình C ờ, màn hình ờ, ADB này chúng ta sẽ gõ cái tập lệnh là uh, phát bút để xem có nhận thiết bị không nhá phát bút device đó đến này, như thế này là nó không có thiết bị này đó như thế này nó đang không có thiết bị nha chúng ta sẽ phải gõ lại này ờ, à mình gõ nhầm theo chi đây. đây ok nó đã nhận được cái thiết bị là D4702D ờ, đây này đây là đã nhận thiết bị rồi thì khi nó nhận thiết bị này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành flash file recovery đó bằng cái tập lệnh là phát bút tiếp này chúng ta cần uh, nghe kỹ nhá các mà có sai nó không nó đâu flat này flat này đó. mình sẽ đánh chậm này flat này đó recovery này recovery này đó sau đó chúng ta ấn cách ra chúng ta kéo cái cái file recovery 200 m này vào đây nhá đây, chúng ta kéo vào nhá đó chúng ta kéo vào như này sau đó chúng ta sẽ ấn enter này đây nó sẽ gửi file recovery này nhá bởi vì file này nó tương đối nặng nên nó sẽ hơi lâu một tí ok nó báo fail như thế này không sao cả đó chúng ta sẽ gõ lệnh nó nhảy vào nhá chúng ta sẽ gõ tiếp là uh, phát bút này bút có nghĩa là chúng ta bút vào recovery đi đúng không đấy chúng ta kéo vào này cách này nhá như cách nhá rồi chúng ta enter này đó nó sẽ bút vào recovery luôn ở trên máy nha chúng ta cùng chú ý trên cái máy này đó ok máy đã thoát rồi này à, cùng chờ là xem nó có vào recovery không nha đó xem nó có vào không nha ok là vào như này là vào recovery này team win này đó là cái file chúng ta cần làm đấy à, chờ nhá chờ nhá cứ chờ vào cái này xong rồi này đó, đây ok nó vào như này được rồi nhá nó vào ở cái mặt hình recovery này được rồi ok hiện tại bây giờ trên máy tính nó sẽ lại nhận một cái file thiết bị và có bộ nhớ trong như thế này thì chúng ta sẽ copy cái file zip mà chúng ta vừa download 4,8 GB đó vào trong cái bộ nhớ máy này nhé đó tên chiếc máy này là Thor vâng rất là kinh khủng ta sẽ copy vào đây đó ok nó nhanh thôi bởi vì đây là chiếc máy sở hữu cổng USB 3.0 đó chúng ta sẽ copy vào chúng ta cùng nhìn lại các recovery của nó nhé chúng ta nên đao đúng cái đường link mình gửi thì nó sẽ vào được còn nếu chúng ta đao sai file, recovery ấy, thì nó sẽ không vào được bởi vì cái file recovery này nó thiết kế cho mỗi máy là một khác nhau chứ không máy nào nó giống máy nào nhé đó, chúng ta cứ copy vào khi copy xong là chúng ta phải rút máy tính nào và chúng ta chỉ thao tác trên điện thoại là được thì hiện tại bên mình đang làm cái hướng dẫn cho các bạn nếu các bạn mà làm không được ấy thì các bạn có thể gọi theo số hotline bên mình dùng cái số đấy để tìm Zalo và gọi cho mình vì mình sẽ làm online cho các bạn luôn nha đặc biệt là các bạn mua máy bên mình thì bên mình sẽ hỗ trợ liên tục còn các bạn mà không mua máy bên mình thì bên mình cũng vẫn hỗ trợ nhưng mà các bạn sẽ phải xếp hàng sau các bạn kia bởi vì một ngày mình nhận rất là nhiều cuộc điện thoại để mình à, làm những cái rom này chính vì vậy và đến bây giờ là 10 giờ mình mới làm được clip để cho các bạn xem chứ còn trước đấy thì mình đã phải làm cho khách hàng tại cửa hàng cũng như là khách hàng gọi online cho mình Đó. có những khách hàng người ta đi tàu ấy mình ở Hải Phòng mà thế nên khách hàng thủy thủ biết bên mình rất là nhiều người đây tàu người ta sang bên Trung Quốc người ta mua được những chiếc máy như này thì rẻ rẻ hơn ở Việt Nam là một chút cái điều đó điều đương nhiên đúng không mình về đây còn đóng thuế các thứ nữa thế nên là người ta gọi cho bên mình để mình làm từ xa thì người ta rất là nhiều luôn đó sau đó thì họ cũng về mình để họ ủng hộ những sản phẩm khác họ mua cho người thân đó mình bên mình thì có bán cả iPhone với cả Samsung với các thứ mà tất cả các dòng máy luôn rất là nhiều thế nên họ dẫn người thân đến mua iPhone các thứ ủng hộ mình mặc dù là đi Trung Quốc thì mua được Xiaomi giá rẻ đấy nhưng mà vẫn về Việt Nam để ủng hộ mình vì nó nằm ghi nó có hơi lâu nhá ok nhá sau khi có vào xong rồi đó có xong như này rồi thì chúng ta có thể rút được cáp ra thôi đó rút được cáp làm tất nhiên là khi chúng ta làm con recovery này một điều chúng ta phải quan trọng là chúng ta phải sạc pin nhiều nhá pin trên năm phần trăm cũng làm con này của mình chín ba đúng không thì bây giờ là mình sẽ vào y trước này để xóa hết những cái gì mà mà, mà dữ liệu cũ đi ok à tất nhiên là khi làm chạy cái này thì chúng ta sẽ mất hết tiếng việt nha à, mất hết dữ liệu nha chúng ta cần lưu lại sau khi trước kia lóc nha đó chúng ta sẽ vào cái file này đây là mình quay lại chúng ta nhìn nhé chúng ta vào install nhé chúng ta vào đây chúng ta tìm những cái file rom ta vừa có vào đây này đó chúng ta ấn vào cái file rom này chúng ta trượt sang để chúng ta flash này đó đó đó đó đó đang flash đấy ok nhá thì bây giờ chúng ta sẽ để bên cạnh và chúng ta chờ đợi này cái này chúng ta phải kiên nhẫn nha đừng tắt đột ngột đi tắt đột ngột đi nhiều khi bị brick ấy brick nghĩa là như thế nào nghĩa là chúng ta không thể khởi động lên được nữa nó đã mất hết phần mềm ở trên bút rồi thế nên chúng ta phải cẩn thận nhé cái bước này thì nó chỉ ở trên máy thôi không phải phụ thuộc máy tính nữa nên chúng ta cứ để máy nó nằm in như thế này mất tầm khoảng 5 đến 10 phút là nó phải lát xong ấy ok cùng đợi nhá ok nhá đây nhá không có một dòng màu đỏ nào là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm được rồi nó báo đăn rồi nhanh thôi không đến 5 phút đâu mình thấy cũng nhanh thôi mình cứ tưởng là lâu cái này nó nhanh hơn là up bằng phát ờ, bút kia đó thì bây giờ chúng ta chưa reboot vội nhá thì chúng ta cứ vào Y đi để cho chắc này ok và bên thêm bước này nữa là cho yên tâm nhé đó là vào cái bước uh, Y này sau đó chúng ta sẽ format data này chúng ta ấn yes này đó chúng ta ấn ok cho nó yên tâm đi cho nó hoàn toàn ngon đi đó chúng ta reboot system này nhiều khi chúng ta quên cái bước Y này nó sẽ bị treo nó bị treo logo lúc đây chúng ta phải chạy lại đấy đó ok lên được logo thế này nó không bị brick này, nếu mà bị brick là nó sẽ không lên một cái gì cả thì bây giờ nó là cái bước tiếp theo là cái bước cài đặt khởi động lần đầu thì khi khởi động lần đầu ấy thì nó cũng sẽ mất thêm tầm cũng mất thêm tầm khoảng uh, ờ, 5 đến 10 phút nữa đấy đó, ok bây giờ ta lại chờ tiếp thôi chờ cho lên à đây này hiện tại đang treo ở recovery rồi recovery gốc này thì mình lại vào Y nhá mình lại vào cái thứ hai này mình chọn này Đấy, chọn thứ hai này chọn dưới này đó mình chọn đây đây hai này xuống dưới này chọn cái dưới này đó để mình format lại lần nữa nhá, đó ok mình bây giờ mình sẽ reboot lại này đó khi mà mình chạy mà nó phát hiện ra bút mà có vấn đề ấy, thì nó sẽ trẻo recovery như thế nhá, thì bây giờ chúng ta cứ quay lại chúng ta làm thôi còn nếu mà anh em nào vẫn bị như thế nữa thì chúng ta có thể download lại tiếp một file rom khác để chúng ta chạy nhá chúng ta cái này cái này làm trên máy thì nó yên tâm thôi nó cũng an toàn nó không sợ chết đâu mình làm mình chưa bao giờ mình chạy bằng recovery ngoài mà bị chết máy cả cái đấy mình phải nói thật trừ hợp là chúng ta đau firewall nó bị lỗi thôi đó mình chờ tiếp nhé ok xong rồi nhá cái này chúng ta phải các bạn phải kiên nhẫn nhá bởi vì là mình ngồi chờ còn lâu hơn là bước vào lát có nghĩa là nó phải đến 10 phút đấy có nghĩa là cứ chờ thôi nó cứ chạy chạy bên dưới là chúng ta cứ chờ nhá lâu thật đấy đây này ok tiếng việt luôn nhìn cái phông là thấy buồn cười không nó bị lỗi phông một chút thôi cái này chỉnh được nhá đó ok nhá thì khi chúng ta kích hoạt những cái dòng MIUI 3 chúng ta tốt nhất là chúng ta không nên kết nối uh, kết nối gì kết nối uh, wifi hay là sim mà nhá nó sẽ kích hoạt nhanh hơn đấy trường hợp là nếu có tài khoản nếu có tài khoản thì chúng ta phải kết nối để chúng ta kích hoạt đó mình sẽ kích hoạt nó nhanh hơn một chút nhé cái rom này thì nhược điểm là nó đang bị lỗi phông cái phông của nó giống kiểu là cái, cái cái tiếng việt chạy tạm thời của mình ấy nhưng mà cái phông này chúng ta chỉnh được thoải mái đó ok ok đấy giao diện à, eu đây rất đơn giản thôi google play những ứng dụng cần thiết để dùng đó công cụ của xiaomi đã có à, con này thì ngon lắm con này thì đầy đủ những tính năng mà chúng ta cần có nghĩa là nó có camera xịn này nó có cổng hồng ngoại này để cho chúng ta có thời gian điều khiển những cái chiếc máy siêu Xiaomi rẻ tiền thì những có những cái này nhưng mà nhiều khi chung chung tiền thì lại không có nhưng con này đắt tiền nhất lại có cái này đó rồi nó có loa hát Harman Kardon này ngon luôn nghe nhạc siêu đỉnh luôn đó. đầy đủ hết luôn bộ cho trong 256 bộ RAM 12 GB Vâng thì hôm nay mình làm clip hướng dẫn chúng ta cài cái ROM EU cho chiếc máy này đơn giản như vậy thôi khi nào mà chiếc máy này có rom quốc tế thì mình sẽ làm một cái liên hướng dẫn sau rom quốc tế thì nó chắc có lẽ là nó sẽ không bị lỗi phông hay là nó sẽ như những cái bản xuất trên thị trường toàn cầu thế nên là nó dùng nó sẽ đơn giản và dễ hơn nhưng cái rom này thì dùng anh em bỏ nó sẽ ngon hơn bao nhiêu tính năng của MIUI Trung Quốc mà nó vẫn giữ nguyên đó nó sẽ ngon hơn mặc mà, mà lại có tiếng Việt mà lại không bị chậm thông báo các thứ thế nên là nhiều anh em thích dùng cái bản này hơn đó thì để mua sản phẩm này nhá mình phải nói luôn là sản phẩm này là sản phẩm rất là đắt tiền của Xiaomi giá hiện tại không dưới 20 triệu bây giờ mình đang làm clip này nó là tháng 10 của năm 2022 không dưới 20 triệu đâu các bạn nhé anh em nhé thế nên là mua sản phẩm này thì đa phần là vì fan chính hiệu sẽ thích thôi hoặc là những người nào thích dùng cấu hình cao camera xịn thì sẽ thích thôi chứ người nào mà thiên thương hiệu ấy thì tầm 20 triệu thì mọi người đều mua iPhone hoặc là Samsung rồi đúng không đó ừ. ok thì uh, anh em nào xem clip này mà không làm được ấy thì cô mình dưới video nhá và nếu nếu mà thấy hay nhớ cho mình một like và chia sẻ mọi người cùng xem cảm ơn anh em xem clip nha chào và hẹn gặp lại anh em